Oh shit. coi cái bông này coi biết cái này là gì không nha kìa má ơi hồng hồng dân chứ không phải là đồng tháp anh ơi hồng dân